Xin chào các bạn Hôm nay cửa hàng Anh Dũng xin giới thiệu tiếp sản phẩm mới đó là ổ khóa tròn và mình sẽ đo kích thước và mình sẽ đo kích thước ổ khóa này chúng ta sẽ mở hộp đầu tiên sẽ có là giấy hướng dẫn sử dụng giấy hướng dẫn sử dụng tiếp theo đó là cò khóa bát khóa mặt này chúng ta có thể lột ra được này là mặt inox dán lớp bảo vệ kế tiếp đó chính là lẫy mở mở đầu khóa và ốc vít tiếp theo đó chính là chìa khóa bộ này gồm 3 à, chìa rõ được hai mặt theo đó chúng ta đến phân khoáng khóa bao gồm 5 món 5 5 món ờ, bộ phận ổ khóa ta sẽ đến đầu tiên đây là giấy hướng dẫn sử dụng và cách lắp đặt ổ khóa chúng ta có thể thấy bước 1 ở đây nó sẽ chỉ cho chúng ta là cách khoét lỗ tròn khóa phi bao nhiêu và khoét lỗ lõi khóa Pi 23 bát khóa rộng 26 từ từ điểm cò khóa thụt vô 60 đến 70 bước thứ hai là nó sẽ hướng dẫn chúng ta ở đầu khóa bước thứ ba là cách lắp đặt khóa vào cửa đầu tiên chúng ta sẽ gắn cò trước thứ hai là chúng ta sẽ gắn đến thân thân khóa thân khóa nắm tròn đây là cái điểm dài của cò khóa và thân khóa nắm tròn số 4 là lắp đặt lại đầu khóa khi chúng ta đã mở ở bước 2 này ra thứ năm là chúng ta sẽ gắn đố cửa bên kia với mát inox này để cho cò khóa trượt vô trong cánh cửa này nó sẽ chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ đo kích thước một số bộ phận trên ổ khóa để chúng ta dễ hình dung hơn cò khóa, cò khóa này cũng bảo vệ một à, lớp ni lông chúng ta có thể lột ra chúng ta có thể thấy đây là cò khóa inox cái mặt này làm bằng inox thôi còn thân này vẫn là bằng à, sắt mạ chúng ta sơ qua kích thước chiều dài của cò là chiều dài của cò 32 kính luôn mặt là 32 mm đây là đường phi đường phi chúng ta có thể khoét lỗ 23 chúng ta có thể khoét lỗ 23 cái này là mươi 20mm chúng ta có thể khoét lỗ 23 để cho nó rộng ra chúng ta dễ lắp đặt đây là mặt mặt ngoài chiều dài mặt ngoài chiều dài là 56 mm chiều rộng là 20 20 26 26 mm độ đưa ra của cầu khóa nhiều khi ờ, cửa sẽ một số cửa cũ thời gian sẽ bị ờ, nếu mặt cửa gỗ hoặc ờ, cửa nhôm thì ít thôi nhưng mà thời gian sẽ bị giãn nở của nhiệt làm cho cửa chúng ta sẽ hở ra một chút chúng ta cũng nên coi quan trọng về phần đưa đưa ra của cò phần đưa ra của cò này là 11 mm đây còn một uh, loại cò dài nữa cò này có thể gắn cho cửa sắt hoặc cửa gỗ đố đố nhỏ Ờ, cò này sẽ dành cho thường là cửa nhôm Thường cửa nhôm đố rất là lớn Nên ta thể gắn cò này Ta có thể gắn lại cò này Mỗi loại cò đều có một một loại chữ nhất định Cò này dài Cò khóa này dài đến 58 mm các chữ khác nhau về độ dài khi mà bạn mua khóa bạn có thể yêu cầu cho chỗ bán khóa lấy loại nào phù hợp với cửa của mình thường đi theo ổ khóa thường chỉ có một cái cò cò ngắn hoặc cò dài khi chúng ta nhấn chốt phụ này thì cò sẽ chốt lại luôn và sẽ không ra vô được Tiếp tiếp chúng ta sẽ đến mặt bắt khóa mặt bắt khóa này chúng ta rất quan trọng nếu mà chúng ta lắp đặt mới thì chúng ta cần phải biết sơ qua kích thước để chúng ta khoét lộ đây là chiều dài đây là chiều rộng đây là chiều dài của lỗ trong đây là chiều rộng 1.08mm Đây là bộ vít gồm hai bộ vít bắt mặt và 4 4 ổ 4 vít để bắt uh, bắt khóa, hai vít bắt bắt khóa và hai vít bắt cò là 4 vít tiếp theo chúng ta sẽ đến chìa chìa này chìa đục lỗ có thể mở được hai mặt rất tiện lợi và bộ này đi kèm ta ba chìa nếu mà chúng ta đông người chúng ta có thể làm thêm chìa được với chi phí của cái chìa này làm thêm cũng không cao chúng ta có thể tới qua ổ khóa ổ khóa gồm hai mặt mặt bấm qua mặt kia xin đo sơ qua kích thước ổ khóa này chúng ta có thể nới xa gần để phù hợp với lại à, độ dày của cửa độ mình xin ờ, đo độ ờ, độ khép nhỏ nhất độ khép nhỏ nhất của thân khoáng là 20 20 mm đây là chiều dài tổng thể đo cái ờ, lỗ khóe khóa là bao nhiêu lỗ khóe khóa lỗ khóa này là 52 51 mm chúng ta cứ à, chọn à, mũi khoan cho nó bự hơn lỗ này là chúng ta có thể lắp đặt được là độ đưa ra của nắm tròn nhiều khi độ đưa ra này cũng rất quan trọng có thể nhà chúng ta có thể kẹt kẹt à, một số gì đó khi à, cái thế gắn cửa chúng ta không không vừa chúng ta có thể chọn cái à, đầu đưa khóa này đưa ra để phù hợp suy tay lắm phi tay nắm là phần ờ, phình ra to nhất năm mươi tám chấm bốn mươi ba mm mình cũng xin uh, hướng dẫn cách uh, tháo đầu khóa bước ráp phá thì rất dễ nhưng mà quan trọng là bước uh, bước tháo đầu khóa này nó có thể nếu mà chúng ta lột có thể là là hư ổ khóa đầu tiên chúng ta sẽ mở ra lấy cái lẫy mở khóa lẫy mở đầu khóa này lẫy mở đầu khóa à, khóa nắm tròn có hai đầu chúng ta rất dễ bị lộn ở đây là đầu chìa và đây là đầu bấm đầu bấm thường ở trong phòng chúng ta nên mở từ trong phòng ra trước và chúng ta chỉ nên được phép mở đầu bấm khóa thôi đầu bấm khóa chúng ta có thể sẽ thấy cái lẫy màu vàng chúng ta ấn vô kéo nhẹ đầu khóa ra vậy là chúng ta đã mở xong cái đầu đầu à, nắm khóa khi mà chúng ta gỡ ra chúng ta thấy cái vị trí này thì chúng ta sẽ lắp vô cũng ngay cái vị trí này tại vì rất dễ để bị chúng ta lộn khi mà chúng ta bấm không đúng khi mà lắp đặt lại có thể sẽ bị móc ờ, móc cổ khóa khi chúng ta rút ra được thì chúng ta đến bước tiếp theo là chúng ta vặn bắt khóa này bắt khóa ra xong rồi chúng ta bắt định vị cổ khóa nhét từ bên ngoài chúng ta nhét từ ở bên ngoài là bên ngoài chiều vào khi nhét từ bên ngoài vào thì chúng ta sẽ gắn cái này trước trước tiên chúng ta có thể canh cho cửa dập vô hay dập ra mà chúng ta xoay theo cái xoay theo chiều cò khóa khi mà chúng ta nhét vô chúng ta sẽ vô ngàn như vậy và chúng ta sẽ xoay thấy ok để cò hoạt động cùng với lại thân khóa và xong chúng ta có thể gắn má định vị vào cửa má định vị vào cửa và chúng ta sẽ dùng hai con hai con vít màu vàng có cái đầu bằng chúng ta bắt vít vô đây bắt vít vô hai lỗ này để định vị lại định vị lại rồi chúng khi khi chúng ta phải chỉnh chỉnh hai bên cửa để cho nó nó cân bằng giữa hai bên khi ổ khóa nằm ở giữa thì sẽ mở ra mở vào rất dễ dàng Tiếp tiếp chúng ta sẽ vặn, vặn bắt khóa che che cái lỗ vít này đi chúng ta sẽ vặn vô và canh chỉnh cho ổ khóa nằm chính giữa và vẫn thật chặt vào kế tiếp cuối cùng là chúng ta sẽ đóng đóng nắm khóa. chúng ta cũng mở ra cũng là điểm này và chúng ta sẽ đóng vô cũng là điểm đó luôn và sẽ nhảy nhảy lên nhảy, ờ, nhảy chốt lên và chúng ta sẽ vặn được Giờ mình hướng dẫn xong các bạn các uh, ờ, giới thiệu mở hộp sản phẩm và đo kích thước đo kích thước của từng phụ kiện khóa bạn có thắc mắc gì bạn có thể để lại dưới bên dưới comment bên dưới bình luận và nếu bạn thích video hãy like và nếu người thân bạn đang cần mua ổ khóa hay biết thông muốn biết thông tin về ổ khóa bạn có thể tới địa chỉ hoặc liên hệ số điện thoại và bạn có thể like và share cho bạn bè và người thân cùng xem để biết bên trong ổ khóa gồm những bộ phận gì và cách gỡ tháo lắp ổ khóa ra như thế nào cảm ơn các bạn đã theo dõi That's why I gave you everything.